Ui sổ siro đứng làm sao để cho nó sinh nào Sao này chân lại chân trước chân sau thế kia Hả Kia ơi Ok được rồi Chào Ki Loki và Siro Hôm nay là lấy giống ờ, Loki và Siro Loki thì ờ, đợt này đang thay lông nhưng mà vẫn lấy giống nhìn ông ờ, hơi sơ xác một tí đó cặp uh, dai gái ừ. đây là sau khi đã làm việc xong rồi cho nên là nó không còn có thèm muốn gì nữa rồi con uh, siro quay mặt vào đây là siro ơi siro ờ, không thì đứng ở thế cũng được làm sao để mà lấy được mặt của hai đứa nào loki, loki. quay mặt đây nào đây siro đang hóng cái gì kia nào ok đó rồi để quay để quay ngang cho nó phát xin chéo siro đứng dậy đi chứ ai lại ngồi thế à. Loki Pi ơi Ok à, ui, nhà ruồi sao ruồi bám thế nào? à, anh giữ anh quay để em ra em ngồi ờ, cạnh hai con anh. kia nhìn kia đây đây rồi đây không anh xoay ngang đừng xoay dọc anh cứ xoay ngang thôi về rồi rồi ok đẹp lắm đây đây đây đây đâu huýt huýt huýt huýt huýt rồi đấy ok đẹp lắm Thôi ông ơi Ông còn ham hố gì nữa Sao lắm ruồi thế nhỉ Mà rõ là trời mưa à Nào lúc kia ấy Nó không sạch hết được Nó thay nông Nó đang thay nông Nó, nó, nó vẫy nông Kiểu đi bị Vẫn còn ham hố à Thôi rồi rồi Anh cho con Loki vào đi Siro ừ, Tiện cho Siro chơi tí đó lượn vào khu vực đấy chơi tí hôm nay cho um, siro đi uh, sang uh, trại lấy giống không có chui ngõ ngách nhá chơi một tí rồi về tiện tiện chúng ta đi ra ngoài không có ai để mà uh, cọc uh, siro uh, quay siro sâu tí mãi bà mới tìm được cái chỗ bà tè à? ừ. nào không chui vào đấy nào nào nào gai góc siro chơi ở ngoài này thôi không chui vào trong đấy chui vào trong đấy từ gai nó cào xước hết người Hơi xa rồi đấy, chơi hơi xa rồi đấy Đi xa thế, chơi ở đây thôi hmm. Quay lại đây Chiro rồi Ừ ờ, hay thật Quay đây Ra đây đã Ra đây hmm, Chưa gì Anh còn đang đứng ở đây mà để chưa gì đã nhăng nhăng nhăng nhăng về muốn về rồi hả ừ. muốn về thì phải dắt dây dắt dây với lại anh phải đeo khẩu trang thì mới đi ra kia được bãi đỗ xe này không có ai thì chúng ta không cần đeo khẩu trang chứ ra kia có người là chúng ta phải đeo khẩu trang khẩu trang để còn phòng uh, covid ừ. nào quay mặt vào đây nào nhìn nào siro nào cho xinh gái cái nào nhìn làm sao để cho nó thật xinh gái cái nào giờ của trời chúng ta về nào nào xinh gái siro đâu trời ơi vừa xinh vừa thơm nữa xinh quá nào ngồi dậy nào xinh gái nào quá xinh luôn xinh thế nhỉ thế nào xinh gái thế nhỉ Úi rồi hóa ra là con siro Xinh gái thế luôn Trời ơi. Ok Quá là xinh Siro xinh lung linh luôn Sổ Tiếc quá anh lại không cầm cái uh, uh, que để mà quay xa Quay gần quá nhỉ yeah. Quá xinh luôn Quay mặt đây nào Màn hình đâu Này Siro Màn hình đâu Đúng rồi Để làm một cái ảnh thật đẹp giờ về nào làm một cái ảnh thật đẹp nào để ý vào nào nào không nhìn vào đây nhìn vào đây cơ ảnh thật đẹp rồi về đâu rồi như thế nào cho nó xinh gái nào ok ui sổ siro đứng làm sao để cho nó xinh nào sau này chân lại chân trước chân sau thế kia hả à? Sao lại chân trước chân sau thế kia Nào Chính làm sao nhỉ Chính thế nào nhỉ Đúng rồi không Không ngồi Ai bẹt mông thế Bẹt mông thế còn nói năng gì Nào sinh gái đâu Nào Siro Ui sồi nó xinh Ui rồi nó xinh gái Siro xinh thế nhỉ nhờ xinh quá ok thế đi về nhé Ừ, thì đấy là cái uh, những cái hình ảnh của hôm uh, cho Siro sang lý uh, giống với lại Loki hôm mùng 1 tháng 8 à, đến hôm nay thì uh, nhìn thấy uh, Siro đã có cái dấu hiệu đậu thai rồi thì mọi người ai mà thích cái đàn uh, cún con này thì mọi người có thể chờ nhá uh, lịch sinh của nó như vậy nó sẽ là mùng 1 tháng 10 mùng 1 tháng 10 là là là sẽ chờ cái hậu duệ của Loki và Siro Ok xin ờ, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo Thank you and see you again